Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Chu Du Vlog Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lan cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc tại thành phố Cao Lạnh, tỉnh Đồng Tháp ha Bước vào cổng thì mọi người sẽ thấy là một cái bảng giới thiệu các địa danh du lịch của tỉnh Đồng Tháp nằm ngay trước mặt ha Bây giờ mình à, tiên nữ đang đi sâu vào bên trong rồi trước mắt mọi người bên tay phải đây là làng hòa an xưa thì đây là cái mô hình mô phỏng lại giống hồi như cái làng hòa an mà lúc trước cùng với sách đã sống không nay mình đi là à, vào ngày 1 tháng 5 năm 2022 thì khách du lịch đến đây cũng đông hơn còn rất nhiều em nhỏ phía trước mình có thể thấy đầu tiên điểm chúng ta ghé sẽ là cái nơi mà làm thợ mộc ngày xưa ha là làng nghề mộc cô cũng lại hình ảnh các cụ ngày xưa đang làm mộc đó địa điểm tiếp theo mà mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan đó là vào một cái khu vực khác của làng Hòa An ha là là phong cảnh mà đặc trưng của vùng quê hồi xưa đó là căn nhà tranh mái lá với những con trâu ha đó, mọi người nhìn xa mình có thể thấy là xuất hiện bóng dáng hai chú trâu và một cái tay tơ nữa đi sâu vào trong thì mọi người thể thấy là có rất nhiều cái cảnh đặc trưng của làng quê xưa đó là những cái châm nước nè căn nhà tranh mái lá nè chú trâu những chiếc cột bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến một địa điểm tiếp theo đó là tượng của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc ha cảnh vật trong này khá là thơ mộng ha cây cối rất là nhiều và mát mẻ rồi sắp tới rồi phía trước mặt mọi người bên phía bên tay phải đây sẽ là tượng của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc để mình quay cho mọi người xem ha à, chúng ta cùng nhau đi gần hơn vào với tượng của cụ ha địa điểm mà mình và mọi người sẽ cùng nhau đi tiếp theo đó là cái phần mộ của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc ha thì ngay phía trước này sẽ là cái phần mộ của cụ mọi người đi theo chân mình nhé phía bên tay phải đường là trưng bày những bức tranh tác phẩm được chụp về đồng tháp đó, đây là một cánh đồng sen rất là đẹp đa số là chụp về hoa sen ha người thấy đẹp không những bức ảnh được chụp bởi những nghệ nhân chụp ảnh điêu luyện đây là dàn hoa giấy phía trước cửa cổng phần mộ của cụ của bạn Nguyễn Sinh Sát rồi cùng nhau đi vào bên trong ha ngay khi vào cổng á, thì bên tay phải mọi người sẽ thấy ở đây là cái phần đền thờ của cụ các bạn đợi tí mình sẽ quay camera qua cho mọi người xem á đó đây là phần đền thờ của cụ nè thì tại đây là mọi người có thể vào thắp nhang cho cụ chính xác ha là mình đi thì tại vì trời mưa với lại là trốn đông người nên thành là mình không tiện vào cho vẫn còn đang dịch đó rồi chúng ta sẽ đi tiếp theo đến cái phòng mổ của cụ đây là phòng mổ của cụ ha hình dáng của phòng mổ nó giống như một cái vỏ sò hết ta nhìn rất là đẹp ha chép á nè thấy luôn thấy luôn tại con thấy dạ, xa xa cái nó nó bò ra ngoài nè hay là mấy nó dạng bên kia nè ừ. Để cái chết mà này không chép nó gì rồi chút rửa tay gì ừ rồi bé này cái cả đó cái gãi nè tôi khen nó hơi bị nhiều quá vậy sao mà nãy